trồng nhiều cây xanh cho con chim nhảy nhót trên cành sân chơi sẽ có nhiều bông mát cho trường em bông hoa đẹp xinh cô giáo dạy em yêu cây xanh cây có hoa quả chín trên cành vui cùng vui em sẽ lớn nhanh đêm mùa xuân mãi mãi của em em rất thích trồng nhiều cây sân trời sẽ có nhiều bóng mát cho trường em bông hoa đẹp xinh thích trồng nhiều cây xanh cho con chim nhảy nhót trên cành sân chơi sẽ có nhiều bóng mát có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống thể dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha khi bình minh hết sáng cô phương còn ngủ yên khi giọt sương long lanh vẫn còn đóng trên lá thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khúc nhạc yêu em sống thề dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha khi bình minh hè sang cô phương còn ngủ yên khi giữa dạ. sương long ừ. lanh vẫn còn đong trên lá thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khúc nhạc siêu êm đều theo cơn gió done trồng nhiều cây xanh cho con chim nhảy nhót trên cành sân chơi sẽ có nhiều bông mát cho trường em bông hoa trồng nhiều cây xanh cho con chim nhảy nhót trên cành sân chơi sẽ có nhiều bóng mát